Hello, uh, Cường Phát Lộc xin chào tất cả anh em đã đến với uh, kênh của uh, cơ sở bầu mặt uh, bầu khu bịp đó thì uh, hôm nay cũng uh, khá khá là lâu tại vì Cường cũng đã bận uh, quá nhiều việc không có thời gian rảnh để mà, mà, mà làm video gửi cho anh em biết về cái bộ môn uh, tài xỉu bịp bầu cua bịp đó, bài bạc bịp nha anh em đó thì bây giờ mình cũng uh, giới thiệu sơ về cho anh em về tất cả các bộ môn bịp của năm 2020 và 2021 sắp đến đây thì uh, anh em cũng đã nếu mà anh em ờ, biết chơi về bịp và anh em chưa biết chơi về bịp thì hôm nay mình sẽ nói về anh em uh, hiểu sơ về cái bộ môn bịp bịp có nghĩa như thế nào bịp ở đây có nghĩa là anh em chơi về bánh khóe đó, anh em chơi thì anh em có cái bánh khóe của anh em để anh em uh, đánh anh em tỷ lệ ăn của anh em nó sẽ cao hơn là anh em không bịp đúng không ạ à? đánh xong mà anh em không bịp ở quýnh 5 năm rất là khó thắng tỷ lệ anh em thắng rất là thấp về tỷ lệ cái với anh em đó thì làm cách nào để anh em đánh mà vừa chơi được vừa ăn được đó là gọi là bịp anh em hiểu từ bịp là như vậy không đó tất cả các sòng đã mở cái sòng ra chơi thì rất rất là ít cái tỷ lệ gọi là anh em chơi mà 5 năm hết đó hầu như là đều bịp anh em và anh em làm cách nào để ăn lại cái đó đó là cái quan trọng thì bây giờ mình sẽ giới thiệu anh em về vài môn về bịp thì à, trên màn hình mọi người đây anh em mình thấy à bên mình đầy đủ nắp tài xỉu bầu cua kể cả bài bài lá và tất cả các dòng máy móc để mà hỗ trợ cho anh em chơi về bịp đó thì anh em muốn biết muốn chơi cái gì hoặc là muốn bịp người ta như thế nào thì liên hệ số điện thoại 0898 543 11 để được cường tư vấn và cường sẽ chỉ anh em có chơi tại vì thế nào tại vì mỗi miền mỗi vùng mỗi chỗ ừ. anh em chơi mỗi thể loại khác nhau không ai giống ai cả đúng không ạ luật là mỗi chỗ khác nhau chứ không ai mà luật nào cũng giống luật nào hết đúng không anh em thì khi anh em muốn biết khi mà để mà cường ờ, anh em muốn chơi á việc người ta thì anh em phải điện tới số điện thoại cho cường ờ, để gặp cường biết làm gì không cường hỏi ờ anh em chơi như thế nào cách thức ở đó như thế nào thì cường mới tư vấn được cho anh em cách chơi biệt người ta chứ không thể mà ờ anh em điện tới hỏi nhắn tin thôi mắc gì nhắn tin mệt chứ ờ nhắn tin hỏi anh ơi tài xỉu chơi sao tài xỉu chơi sao là chơi sao sao biết chơi sao được anh em phải nói là rõ ràng ờ à, tài xỉu ở dưới đó chơi ly bao nhiêu ly đúng không tài xỉu có nhiều loại chứ đâu phải có một loại đâu nó phải là 13 12 11 đúng không sang năm nữa lên chơi 14 lận đó thì ở anh em chơi hột như thế nào để mình tư vấn ờ, à, hột nhỏ là chơi cách nào mà hột lớn là chơi cách nào mà hột trung bình là chơi như thế nào đúng không ạ à? kể cả chơi bầu cua luôn bầu cua là phải tem nào cũng giống tem nào mỗi mỗi chỗ mỗi tem khác nhau mỗi chỗ mỗi cái khung khổ khác nhau nó không có khung nào mà giống khung nào hết đúng không bài lá cũng vậy mỗi chỗ chơi mỗi bài khác nhau đúng không tất cả các đồ chơi là do sòng của anh em chơi thì anh em phải điện tấm cường để cường tư vấn cho anh em biết được là ở ờ, anh em chơi cái gì loại nào để mình tư vấn cách chơi để anh em bịp người ta anh em ăn đúng không còn bịp á thì nó hỗ trợ cho anh em anh em nên nhớ một điều là bịp nó chỉ hỗ trợ cho anh em được 70 80 thôi nha anh em chứ không thể mà nó hỗ trợ cho anh em hết trăm trăm được trăm trăm thôi anh em ở nhà mẹ để từ đi cường đi quấn luôn đúng không ạ cường bán cho anh em đây là hỗ trợ cho anh em chứ không phải là bán ra để mà anh em ờ, đi bịp ăn trăm trăm người ta là không có anh em phải có đường thua chứ không phải là anh em lúc nào cũng đồ ăn người ta là không có nha còn muốn biết như thông tin thế nào liên hệ số điện thoại 08985311 thì bây giờ mình sẽ test sơ về cho anh em về vài cái chén à, tài xỉu đây là chén camera tài xỉu anh em nha bên cường nhận làm tất cả các loại chén chén sứ chén nhựa anh em chỉ cần liên hệ số điện thoại mình sẽ làm chén camera mẫu thì tùy anh em thích lấy mẫu bên mình thì lấy không thích anh em gửi mẫu anh em lên mình sẽ làm hứa với anh em trong vòng một tuần đến 10 ngày sẽ có chén cho anh em nha anh em còn riêng về dòng nhựa thì nó sẽ nhanh hơn một tí tại vì sứ là hơi lâu đúng không anh em ạ à? sứ thì rất là lâu nè đây là chén sứ rất lâu còn chén nhựa thì nhanh hơn tí chén nhựa thì tầm 3 ngày đến 4 ngày là có cho anh em rồi bây giờ mình sẽ test cho anh em xem luôn đó đây là hộp hộp đây là hộp chợ nha anh em hộp có tan chỉ cần để đâu là hít nè đây là hộp có tan nè anh em nhìn này. đây là 500 mỹ nha đó thì nói về chén camera thì không cần phải test uh, cho kỹ làm gì chỉ cần uh, đưa chén vào thấy quýnh là được rồi đúng không đây chén nó là như thế này chỉ cần em đưa một cái chén vào là quýnh thôi đó thì ở ngoài này sẽ có một cái máy mình sẽ test cho anh em xem và cường sẽ đánh cho anh em xem luôn nha rồi ok điện thoại nó hết pin anh em ạ à. để mình uh, sạc uh, cái cái điện thoại đó thì uh, cái chén nó cái cái cái cục sạc của mình thì hết pin cái máy là uh, chén hết pin thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem lại nha nó bị hết pin nó còn pin nào ta thôi thì cái video này mình chỉ giới thiệu sơ vậy cho anh em xem tại vì mình cũng không có cái pin mình chưa test được để uh, cái video sau mình sẽ test cho anh em xem về cái uh, tất cả các loại chén tài xỉu nắp bột cua nha anh em đó thì uh, anh em xem video thấy hay thấy cường nói đúng thì anh em nhớ để lại một like một đăng ký kênh một cái chia sẻ để mà cường có cái động lực làm nhiều video gửi tới anh em còn thắc mắc như thế nào thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 543 11 gọi trực tiếp cho Cường đi Cường sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 7 luôn nha anh em nha chúc anh em à, cái năm 2020 à, và chuẩn bị cái đón năm 2021 thành công hơn chào anh em